Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Con chia sẻ mối Nguyện con cùng tất cả chúng sanh nhanh chóng diệt trừ từ diệt từ vô lượng kiếp đến nay thập ác tứ trọng ngũ nghịch điên đạo hủy bảng tam bạo tội À, tội nhất truyền đề, tội tánh như vậy vốn là vắng lặng chỉ từ cần nơi tâm hư vọng, điên đảo mà hồi đầu tội tánh vốn không có định thật, nên có thể trừ diệt được. Nguyện tất cả chúng sanh nhanh chóng đạt bổn tâm vĩnh viễn diệt trừ tội căn sám hối trong quỳ lễ mạng tam bảo. Phát nguyện, thịnh nguyện, đệ tử con Nguyễn Thị Hằng trí tạ Thất danh là diệu hằng trí tâm khuyến thỉnh nguyện cho tất cả Bồ Tát trong thập phương nếu chưa thành bậc chánh giác nguyện nhanh chóng thành bậc chánh giác nếu đã thành bậc chánh giác nguyện trừ tụ thể chuyển bánh pháp luân không nhập nhất bàn khuyến thỉnh xong quy mạng lễ tam bảo phát nguyện tùy hỷ đệ tử có tên nguyễn thị hằng pháp danh là diệu hằng Chí tâm tùy hỷ, nguyện con cùng tất cả chúng sanh rất ráo vĩnh viễn xả bỏ tâm đố kỵ ở trong ba đường. Đời tất cả cõi nước có sự tu học tất cả công đức cho đến những sự thành tựu hết thảy con đều tùy hỷ. Tùy hỷ xong quy mạng lễ tam bảo. Phát <coughs> nguyện hồi hướng. Dạ, con xin đọc thần chú chỉnh sửa lỗi phát âm ạ. Thần chú thuyết anh hulu hulu sơ đây mu chế so ba hạ. Anh hulu hulu sơ đây mu chế so ba hạ. Anh hulu hulu sơ đây mu chế so ba hạ. Anh hulu hulu sơ đây mu chế so ba hạ. Anh hulu hulu sơ đây mu chế so ba hạ. Anh hulu hulu sơ đây mu chế so ba hạ. Anh hulu hulu sơ đây mu chế so ba hạ. Anh hulu hulu sơ đây mu chế số ba hạ. Dạ con xin đọc thần chú tăng trưởng công đức hồi hướng lên nhiều lần ạ. Thần chú thuyết ấn su su ba ba lá lá lá ma chia lá mơ dimala suchila chia lá hồng ấn su su ba ba lá lá lá ma chia lá mơ dimala suchila chia lá hồng ấn su su ba ba lá lá lá ma chia lá mơ dimala suchila chia lá hồng ấn su su ba ba lá lá lá ma chia lá mơ dimala suchila chia lá hồng ấn xô ba lá xô ma lá xô ba lá đia ma lá xô chia lá mơ hớ xô chia lá hồng ấn xô ba lá xô ba lá đia ba lá xô chia lá mơ hớ xô chia lá hồng con xin phát nguyện và hồi hướng ạ đệ tử con tên nguyễn thị hằng trí tâm hồi hướng ạ nguyện đem tất cả công đức mà con tu học được là làm lợi ích cho tất cả chúng sanh cùng hướng đến phật trí đến thành niết bàn hồi hướng xong quy mệnh lễ tam bảo phát nguyện thêm và đoạn tọa tỉnh tất, tỉnh thất, trưng niệm danh hiệu ạ. Đệ tử con tên Nguyễn Thị Hằng trí tâm, pháp danh diệu Hằng trí tâm phát nguyện thập nguyện thập phương tam bảo địa tạng từ tôn thương xuất hộ trì cứu bạt trùng tế khiến cho quốc độ này tiêu trừ thiên tai động loạn chánh pháp lưu thông hết thảy đều sanh tịnh tín không cặp các chướng ngại vinh viễn đoạn trừ ma đạo và tà tri tà kiến con cùng chúng sanh nhanh chóng diệt trừ tội trọng tội hiện đời xa lìa bi khổ não cuộc sống sung túc tam tụ giới căn rốt ráo thanh tịnh hai loại quán đạo ứng niệm hiện tiền tam muội trì tẩm trì thần thông phương tiện nhấp lục độ không gì mà chẳng viên viên thành liễu ngự tự tâm nhất thật cảnh giới xả thân khỏi thế giới này sanh ở trước Phật, diện phụng di đà. Thân cật chư Phật nhờ ơn đích thân chư Phật thọ kỳ, trở lại thần lao phổ độ quần mê đồng quy bí tạng, phát nguyện xong quy mạng lễ tam bảo. tam từ quy Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh thể dạy đại đạo pháp vô thượng tâm. Tự quy pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Tự quy tăng đương nguyện chúng sanh thống lý thống lĩnh đại chúng nhất thiết vô ngại, hòa lam thánh chúng. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo con xin kết thúc thời khóa lễ đại chiêm sát ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Tu hành sám hối. Đệ tử con tên Nguyễn Thị Hằng pháp danh là Diệu Hằng, nhất tâm ngưỡng cáo địa tạng từ tôn thập phương tam bảo Đệ tử quá khứ từng phạm sát sanh trộm cắp tà dâm vọng hứa uống rượu nói lỗi tư chúng khen mình che người keo kiệt ganh ghét hận dờn tà kiến hủy báng tam bạo các loại tội ác nay quan trí tâm sám hối thành khẩn quay đầu mong được diệt trừ tội lỗi con cùng chúng sanh từ vô thủy thường bị tội nặng của tam nghiệp lục căn làm chướng ngại nên con thấy chư Phật không biết sự nên con không thấy chư Phật không biết sự quan trọng của việc xuất ly thanh tử chỉ thuận sinh tử không biết giáo lý vi diệu nay con dù biết nhưng vì con cùng chúng sanh đều bị tất cả tội nặng làm chướng ngại nay đối đức bồ tát địa tạng thập phương chư phật rộng vì chúng sanh mà quy mạng sám hối duy nguyện gia hộ khiến cho tội chướng được của con được tiêu diệt Kính thưa Bồ Tát Địa Tạng, kính thưa Thập Phương Chư Phật. Rằng vì chúng sinh mà quy mạng sám hối, con là Nguyễn Thị Hằng, pháp danh là Diệu Hằng, ở khu dân cư huyện Tùng Hiến Thành, Kinh Môn Hải Dương. Con đã phạm tội sát sinh, giết rất là nhiều con vật ạ. Thì con từ hôm nay con biết được Phật Pháp, con biết được luân quả, may nhờ à, con biết được Phật Pháp nên con quy đầu, đe đầu xin sám hối ạ. Bà con ờ, hứa không tái phạm ạ. Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát tác đại chứng minh ạ. Con duy nguyện gia hộ khiến tội chướng con được tiêu diệt và con nguyện từ nay trở đi ờ, ờ, luôn làm phúc thiện để bồi đáp bù, bù đắp ạ. Phóng sinh tu phúc ạ. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo nam mô địa tạng vương bồ tát nam mô địa tạng vương bồ tát duy nguyện giác hộ khiến cho tội chướng của con được tiêu diệt rộng vì tất cả chúng sinh khắp pháp giới đều nguyện đoạn trừ ba chiếu quy mạng sám mối Con và chúng sinh từ vô thủy đến nay do tham tham ái, à, kiến chấp trong thì suy nghĩ ngã nhân ngoài lại thêm bạn xấu không tùy hỷ người khác dùng chút thiện nhỏ khắp nơi tam tam nghiệp rộng tạo nhiều tội lỗi việc tuy không rộng nhưng ác tâm lan tràn ngày đêm tương tục không hề gián đoạn che giấu lỗi làm không muốn dứt biết người biết không sợ quả báo trong ác đạo chẳng có chút hổ thẹn không đoái hỏa nhân quả cho nên ngày hôm nay tin sau nhân quả Tranh ờ, trọng, hổ thiện, tranh tâm, nhất sợ, ác đạo, phát lộ, sám hối. Đoạn tâm tương tục, phát tâm bồ đề. Đoạn ác tu thiện, hết lòng. Sách tấn tam nghiệp sửa đổi tội nặng trước đây tùy hỷ phạm thánh dù chút thiện nhỏ niệm thập phương niệm thập phương phật có đại phước huệ đầu từ trong hai biển khổ sanh tử đến được từ bến bờ của tam đức từ vô thủy đến nay không biết các pháp bổn tánh không tịch, nên rộng tạo nhiều tội ác, nay biết không tịch, không vì cầu bồ đề. Vì chúng sanh mà rộng tu các điều thiện, đoạn khắp các điều ác. Duy nguyện tất cả tam bạo địa tạng Bồ Tát từ bi nhất thọ nghe con sám hối. Con xin sám hối tội con giết uh, sinh vật, giết vật làm ăn thịt, giết gà, giết lợn, uh, giết rắn, giết uh, cá giết ếch con uh, đệ tử con nguyễn thị hằng phát danh là diệu hằng con truyền trí thâm tâm sám hối con uh, cùng chúng sanh tự tánh thanh tịch nhất tâm nhất chân thật cải giới đồng chư đồng thể chư phật nhưng do vô minh si ám huân tập nhân duyên nên hiện cảnh giới hư vọng kiến sanh tâm sanh nhiệm chấp trước suy tính cái ta cái của ta quen cả quen các ác, ác pháp tam nghiệp lục căn rộng tạo các tội thập ác ngũ nghịch trọng nạn khinh già chướng tuệ chướng định chướng chư phẩm khiến chìm đắm trong biển khổ lâu dài mãi không có ngày ra giả sử muốn tu hành nhưng quả nghi nhiều chướng hoặc bị ngoại ma quấy nhiễu hoặc là gặp tà kiến không đủ trợ duyên tịnh tín không thành nay gặp địa tạng bồ tát kéo nói lời an ủi mở đám mây đen mê hoặc trong con cột rửa âu lo tẩy sạch tâm con cầu xin thương xót ăn năn lỗi lầm duy nguyện thập phương chư đại từ tôn chứng chi hộ niệm nay con sám hối không tạo lại nữa Các tâm kính lễ Tây phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hiện tượng phù đồ mới pháp nhất thiết Phật sự Nhất tâm kính lễ Tây phương Bắc nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân xã lợi hình tượng phù đồ miệu pháp nhất thiết Phật sự Nhất tâm đánh lễ Bắc phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân Xã lợi hình tượng phù đồ miếu tháp nhất thiết Phật sự Nhất tâm đánh lễ Nam mô phương Bắc nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân Xã lợi hình tượng phù đồ miếu tháp Miếu tháp nhất thiết Phật sự Nhất tâm đánh lễ hạ phương nhất thiết chư Phật hữu sắc tân xã lợi hình tượng phù đồ miếu tháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm đánh lễ thượng phương nhất thiết chư Phật hữu sắc thân xã lợi hình tượng phù đồ miếu tháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm kính lễ thập phương tam thế nhất thiết chư Phật. nhất tâm đính lễ thập phương nhất thiết pháp tạng nhất tâm đỉnh lễ thập phương nhất thiết pháp tạng Nhất tâm đỉnh lễ thập phương nhất thiết pháp tạng Nhất tâm đình lễ chiêm sát thiện ác nghiệp báo kinh vi diệu pháp tạng Nhất tâm đình lễ thập phương nhất thiết thiền thánh tâm đảnh lễ thập phương nhất thiết hiền thánh nhất tâm đảnh lễ thập phương nhất thiết hiền thánh nhất tâm đảnh lễ kiên tịnh tín bồ tát ma ha tát nhất tâm đảnh lễ kiên tịch tín bồ tát ma bác nhất tâm đảnh lễ kiên tịnh tín bồ tát ma ha tát nhất tâm đảnh lễ biến kết bồ tát quán thế âm bồ tát ma ha tát nhất tâm đảnh lễ địa tạng bồ tát ma ha tát nhất tâm đảnh lễ địa tạng bồ tát ma ha tát nhất tâm đảnh lễ địa tạng bồ tát ma ha tát kính lễ thế tỉnh quang Phật. Nhất tâm kính lễ Long chúng thượng tôn vương Phật. Nhất tâm kính lễ Nhật Nguyệt Quang Phật. nhất tâm kính lễ huệ tràng thắng vương phật nhất tâm kính lễ thư tử hống tử tại vương phật nhất tâm kính lễ diệu âm thắng phật tâm kính lễ thường quang tràng Phật. Nhất tâm kính lễ quan thế đăng Phật. Nhất tâm kính lễ huệ oai đăng vương Phật. nhất tâm kính lễ pháp thắng vương phật nhất tâm kính lễ tu di quang phật nhất tâm kính lễ tu ma na hoa quang phật nhất tâm kính lễ yêu đàm bát la ma hoa thủ thắng vương phật nhất tâm kính lễ đại huệ lực vương phật nhất tâm kính lễ a sốc tỳ hoan hủy quang phật nhất tâm kính lễ vô lượng âm thanh vương phật nhất tâm kính lễ tài quang phật nhất tâm kính lễ kim hải quang phật nhất tâm đánh lễ thân hại huệ tử tại thông vương Phật. Nhất tâm kính lễ đại thông quang Phật. Nhất tâm kính lễ nhất thiết Pháp rằng mãn vương Phật. Nhất tâm kính lễ, đông phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân sẽ lợi hình tượng phù đồ miếu pháp, nhất thiết Phật sự. Nhất tâm kính lễ đông phương nhất thiết Phật chư Phật sở hữu sắc thân sẽ lợi hình tượng phù đồ miếu pháp nhất thiết Phật sự. nhất tâm kính lễ nam phương nhất thiết chư phật sở hữu sắc thân xá lợi hình thượng phù đồ miếu pháp nhất thiết phật sự nhất tâm kính lễ nam mô tây phương nhất thiết chư phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu pháp nhất thiết phật sự nhất tâm kính lễ ma ni tràng phật nhất tâm kính lễ hoan hỷ tạng ma ni bảo tích phật nhất tâm kính lễ thiết thế gian nhạc kiến thượng đại tinh tấn phật nhất tâm kính lễ mani tràng đăng quang phật nhất tâm kính lễ huệ cử chiếu phật nhất tâm kính lễ hải đức quang minh phật nhất tâm kính lễ kim cang lao cường phổ tán kim quang phật nhất tâm kinh lễ đại cường tinh tấn dõng mạnh phật nhất tâm kính lễ đại bi quang phật Nhất tâm kinh lễ từ lục vương Phật Nhất tâm kinh lễ từ tạng Phật Nhất tâm kinh lễ chiêm đàn khốt trang nghiêm thắng Phật cái tâm kinh lễ hiện thiện thủ phật nhất tâm kinh lễ thiện ý phật nhất tâm kinh lễ quản trang nghiêm vương phật nhất tâm kinh lễ kim hoa quang phật nhất tâm kính lễ cái chiếu không tự tại lực vương phật nhất tâm kính lễ hư không bảo hoa quang phật tâm kinh lễ lưu ly quang lưu ly quang nhất tâm kinh lễ lưu ly trang nghiêm vương phật nhất tâm đình lễ phổ hiện sắc thân quang phật nhất tâm kinh lễ bất động trí quang phật Nhất tâm kính lễ hàng chục hàng phục chúng ma vương Phật. Nhất tâm kính lễ tài quang minh Phật. Nhất tâm kính lễ trí huệ thắng Phật. Nhất tâm kính lễ di lặc tiên quang Phật Nhất tâm kính lễ thiện tích âm diệu tôn trí vương Phật Nhất tâm kinh lễ thiện tịch nguyệt âm diệu tôn trí vương Phật Kiên tịnh tín Bồ Tát biến kết Bồ Tát cùng quán thế âm Bồ Tát thập phương tất cả hiền thánh không trả đại từ lâm lai lâm pháp tọa thương xót ủng hộ chứng minh hành pháp của con kiên tịnh tín bồ tát biến kết bồ tát cùng quán thế âm bồ tát thập phương tất cả hiền thánh không xả đại từ lai lâm pháp tọa thương xót ủng hộ chứng minh hành pháp của con Nhân tình tín Bồ Tát biến kết Bồ Tát cùng quán thế âm Bồ Tát thập phương tất cả hiền thánh không trả đại từ lai lâm pháp tọa thương xót ủng hộ chứng minh hành pháp của con. Địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bậc cứu thế chân thật, bậc trận dắt đại trí tuệ, bậc khéo nói lời an ủi bậc nhanh chóng diệt trừ các chướng tăng trưởng tịnh tín, đại từ đại bi không trải bốn bổn thể phóng quang phóng đại quang minh viên mãn sở nguyện của con Địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bậc cứu thế chân thật bậc dẫn dắt đại trí tuệ bậc khéo nói lời an ủi bậc nhanh chóng diệt trừ các chướng tăng trưởng định tín đại từ đại bi không trái bổn thể phóng quang đại minh viên mãn sở nguyện của con Địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bậc cứu thể, chân thật bậc dẫn dắt đại trí tuệ, bậc khéo nói lời an ủi, bậc nhanh chóng diệt trừ các chướng tăng trưởng tịnh tịnh tín đại từ đại bi không trái bổn thể phóng đại quang minh viên mãn sở nguyện của con. Hộ pháp thiên long giả lam chân tệ tùy quân thỉnh đến chữ vững đạo tràng ngăn cắt ma chướng thì hiện kết tường khiến sở tu của con tự tại thành tựu hộ pháp thiên long giả lam chân tệ tùy quân tùy con thỉnh đến chữ vững đạo tràng ngăn các ma chướng thì hiện kết tường khiến sở tu của con tự tại thành tựu hộ pháp thiên long giả lam chân tệ tùy Ừ, Tỳ quan thỉnh đến chư vững đạo tràng ngăn các mai chướng hiện hiện kết tưởng sở, khiến sở tu của con tự tại thành tựu. Lễ tán tam bảo, con nghe trong biển tránh biến tri đức chân thật vô biên, độ thoát khắp hữu tình tâm hoan hỷ kính lễ từng vô lượng phúc nay nay được lễ tôn túc nguyện vô lượng kiếp thường tu đa cũng dường nhất tâm kính lễ quá khứ tỳ bà thi phật nhất tâm kính lễ thi khí phật nhất tâm kinh lễ tỳ xã phù phật nhất tâm kính lễ cao lưu tôn phật nhất tâm kính lễ câu na hàm mâu ni phật nhất tâm kính lễ ca diếp phật, nhất tâm kính lễ bổn sư thích ca mâu ni phật nhất tâm kính lễ phổ quang phật tâm kính lễ phổ minh Phật Nhất tâm kính lễ phổ tịnh Phật Nhất tâm kính lễ đa Ma la bạt chiên đàn hương Phật nhất tâm kính lễ trên đàng quan Phật. nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô chiêm sát thiện ác nghiệt báo kinh vi diệu pháp tạng Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô chiêm sát thiện bá ác nghiệp báo kinh vi diệu pháp tạng Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô chiêm sát thiện báo nghiệp ác kinh vi diệu pháp tạng tâm phụng thỉnh nam mô thập phương nhất thiết pháp tạng nhất tâm phụng thỉnh nam mô thập phương nhất thiết pháp tạng nhất tâm phụng thỉnh nam mô thập phương nhất thiết pháp tạng <clears throat> nhất tâm phụng thỉnh nam mô thập phương nhất thiết hiền thánh nhất tâm phụng thỉnh nam mô thập phương nhất thiết hiền thánh nhất tâm phụng thỉnh nam mô thập phương nhất thiết hiền thánh nhất tâm phụng thỉnh nam mô kiên tịnh tín bồ tát ma ha tát nhất tâm phụng thỉnh nam mô kiên tịnh tín bồ tát ma ha tát nhất tâm phụng thỉnh nam mô kiên tịnh tín bồ tát ma ha tát nhất tâm phụng thỉnh nam mô biến kết bồ tát quán thế âm bồ tát ma ha tát nhất tâm phùng thỉnh nam mô biến kết bồ tát quán thêm bồ tát ma ha tát nhất tâm phùng thỉnh nam mô biến kết bồ tát quán thêm bồ tát ma ha tát nhất tâm phùng thỉnh nam mô địa tạng bồ tát ma ha tát nhất tâm phùng thỉnh nam mô địa tạng bồ tát ma ha tát nhất tâm phùng thỉnh nam mô địa tạng bồ tát ma ha tát nhất tâm phùng thỉnh nam mô địa tạng bồ tát ma ha tát nhất tâm phùng thỉnh nam mô địa tạng bồ tát ma ha tát Nhất tâm phùng thỉnh phạm thích tứ vương thiên long bắt bộ tăng già lam nội. Hộ pháp tránh giả, tránh hộ pháp tránh pháp giả nhất thiết thánh chúng. Nhất tâm phùng thỉnh phạm thích tứ vương thiên long bắt bộ tăng giả lam nội hộ pháp tránh giả nhất thiết thánh chúng. Nhất tâm phùng thỉnh nam mô Nhất tâm phùng thỉnh phạm thích tứ vương Thiên long bắt bộ tăng giả Nam nội hộ pháp hệ hộ pháp giả nhất thiết thánh chúng duy nguyện đức ờ, duy nguyện đức thích ca từ phụ thất Phật, Thế Tôn, Ngũ Thập Tam Phật, tất cả các bậc giác ngộ, tha tâm, đạo mãn, đạo nhãn, thấy nghe vô ngại, thần thông tự tại, quang lâm đạo tràng, nhiếp thủ, chúng con khiến thành tịch tín. Duy nguyện Đức Thích Ca Từ Phụ, Thất Phật Thế Tôn, Ngũ Thập Tam Phật, tất cả các bậc giác ngộ, Tha tâm đạo nhãn, thấy nghe vô ngại, thần thông tự tại, quang lâm đạo tràng, nhiếp thủ chúng con khiến thành tịnh tín duy nguyện thích đức thích ca từ phụ thất phật thế tôn ngũ thập tam phật tất cả các bậc bậc giác ngộ tha tâm đạo nhãn thấy nghe vô ngại thần thông tự tại quang lâm đạo tràng nhất thủ chúng con kiến thành tịch tín chiêm sát nghiệp Chuyên sát thiện ác nghiệp báo tôn kinh thập phương tất cả pháp tạng thanh tịnh cùng chân pháp tánh, trung mãn hư không hiện hiện đạo tràng nhận con cũng dường. Chiêm sát nghiệp Thiện ác nghiệp báo tôn kinh thập phương tất cả pháp tạng thanh tịnh cùng chân pháp tánh sung mãn hư không hiện hiện đạo tràng nhận con cũng dường Chiêm sát nghiệp báo tôn kinh thập phương Tất cả pháp tạng thanh tịnh cùng chân pháp tánh sung mãn hư không hiện hiện đạo tràng nhận con cũng dường Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát cúng nước giang hương đại lệ ta cật Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Con uh, kính thưa Bồ Tát, uh, con uh, xin hôm nay con uh, thực hiện lễ lại chiêm sát nghiệp thiện báo, nghiệp ác. Lễ lại con xưng uh, tội uh, sát sinh, con xin sám hối tội sát sinh ạ. <clears throat> nhất tâm cung kính, nhất tâm kính lễ thập phương thường trụ tam bảo nhất tâm cung kính nhất tâm kính lễ thập phương thường trụ tam bảo Nghiêm trì hương hoa cũng dường như Pháp, nguyện khói hương thơm này biến mãn khắp thập phương cúng trường tất cả Phật tôn Pháp, chư hiền thánh vô biên trong cõi Phật thọ dụng làm vật sự. Tất cả Phật Pháp tăng thể thường biến mãn không đâu chẳng cổ. Nguyện xin lấy hương hoa này cùng phát trời, phát tán sông khắp sông khắp tất cả cõi đức chư Phật để làm Phật sự. Tất cả dụng cụ cúng dường ở thập phương không lúc nào mà chẳng có. Nay con xem chi đem tất cả các thứ hương hoa, anh lạc, tràng phan, bảo cái, các trang sức quý báu vi diệu, các thứ âm nhạc, ánh sáng, đèn nến, ẩm thực, y phục, hỏa cụ, thuốc men, cho đến tận hết tất cả các thứ dụng cụ cúng dường trang nghiêm thập phương có hình dung nhớ tượng rộng cùng chúng <coughs> chúng sinh phụng hiến cúng dường trong tất cả thế giới có người tu cúng dường nay con tùy hỷ nếu người chưa tu cúng dường nguyện được khai hộ đạo khiến họ tu cúng dường là nguyện thân con nhanh chóng có thể biến các biến đến khắp tất cả cõi nước ở mọi nơi có Phật pháp tăng đều lấy tất cả các thứ dụng cụ cúng dường nghiêm trang cùng tất cả các chúng sanh giữ gìn phụng hiến cúng dường cho tất cả pháp thân sắc thân xa lợi hình tượng phù đồ miếu pháp tất cả các Phật sự của chư Phật cúng dường tất cả pháp tạng và nơi thuyết pháp cúng dường tất cả hiền thánh tăng chúng <clears throat> nguyện cùng tất cả chúng sanh tu hành cúng dường như thế rồi dần dần được thành tựu lục ờ, tự lục ba la mật tứ vô lượng tâm hiểu sâu tất cả pháp vốn dĩ tĩnh tịch không sanh không diệt một vị bình đẳng liền niệm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 phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu pháp nhất thiết phật sự nhất tâm phụng thỉnh nam mô nhất thiết chư phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp nhất thiết phật sự nhất tâm phùng thỉnh nam mô thập phương tắc thể tam thế nhất thiết chư phật nhất tâm phùng thỉnh nam mô thập phương tam thế nhất thiết chư phật nhất tâm phùng thỉnh nam mô thập phương tam thế nhất thiết chư phật Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, Nam mô thập phương thường trụ tam bảo.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 Cúng nước. Giang hương. Đảnh lễ Phật. nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ thập phương thường trụ tam bảo. Nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ, Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nhất thiết cung kính, nhất thiết cung kính, nhất thiết kính lễ, Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nghiêm trì hương hoa cũng dường như Pháp nguyện khói hương thơm này biến mãn khắp thập phương cũng dường tất cả Phật tôn Pháp chư hiển thánh vô biên trong cõi Phật, thọ dụng làm Phật sự tất cả Pháp tăng bảo thường thể thường biến mãn không đâu chẳng có nguyện xin lấy hương hoa này cùng với Pháp đánh trong khắp tất cả cõi nước chư Phật để làm Phật sự tất cả dụng cụ cũng dường ở thập phương không lúc nào mà chẳng có. Nay con xin đem tất cả các thứ hương hoa anh lạc tràng phan bảo cái các trang sức quý báu vi diệu các thứ âm nhạc, ánh sáng, đèn nến, ẩm thực, y phục, ngoại cụ, thuốc men cho đến tận hết tất cả các thứ dụng cụ cúng dường trang nghiêm thập phương có. Hình dung nhớ tưởng rộng cùng chúng sanh phụng hiến cúng dường trong tất cả thế giới có người tu cúng dường nay con tùy hỷ nếu người chưa tu cúng dường nguyện được hai đạo khiến họ tu cúng dường lại nguyện thân con nhanh chóng có thể biến đến khắp tất cả quái nước ở Mỗi nơi có Phật Pháp Tăng đều lấy tất cả các thứ dụng cụ cúng dường trang nghiêm, cùng tất cả chúng sinh giữ gìn phụng hiến, cúng dường cho tất cả pháp thân sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miễu tháp tất cả các phật sự của chư phật cúng dường tất cả pháp tạng và nơi thuyết pháp cúng dường tất cả hiền thánh tăng chúng nguyện cùng tất cả chúng sanh tu hành cúng dường như thế rồi dần dần được thành tựu lục lục ba la mật tứ vô lượng tâm hiểu sâu tất cả pháp bốn Dĩ tính tịch không sanh không diệt một vị bình đẳng, liền niệm thanh tịnh đốt dạo viên mãn, cũng dường xong tất thảy công kính. Khởi thỉnh tam bảo Chư thiên Tam bảo tuy không đâu chẳng có những chúng sanh mê hoặc lâu đời. Bỏ chắc theo trần ngăn trở niệm từ bi nay đã khai phá quy ngộ, phải nên nhớ niệm tam bảo.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 <clears throat> nhất tâm phùng thỉnh nam mô tỳ bà thi đẳng quá khứ thất phật nhất tâm phùng thỉnh nam mô tỳ bà thi đẳng quá khứ thất phật nhất tâm phùng thỉnh nam mô tỳ bà thi đẳng quá khứ thất phật tâm phùng thỉnh nam mô phổ quang đẳng ngũ thập nhất tâm phùng thỉnh nam mô phổ quang đẳng ngũ thập tam diệt như thị nhất tâm phùng thỉnh nam mô phổ quang đẳng ngũ thập tam phật nhất tâm phụ phùng thỉnh nam mô phổ quang đẳng ngũ thập tam phật Nhất tâm phụng thủy Nam Mô Nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ ngữ pháp nhất thiết Phật sự Nhất tâm phụng thủy Nam Mô Nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ ngữ pháp thất Nhất thiết Phật sự Nhất tâm phụng thủy Nam Mô thất Nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ Miếu pháp nhất thiết Phật sự ha ha ha，满心我的梭哈。